Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại buổi Zoom như định kỳ vào tối thứ sáu hàng tuần. Và cũng chuẩn bị hết tháng rồi, và cũng chuẩn bị hết tháng rồi thì mọi người lợi nhuận thế nào? Đấy thì trước khi vào buổi Zoom thực chiến ngày hôm nay thì em có một số lời khuyên thì thị trường mà chúng ta đang tham gia là thị trường rất là tiềm năng, rất là tiềm năng nhưng mà khi mà mọi người tham gia bất cứ một cái gì cũng thế hay đầu tư bất cứ một cái hình thức thì mọi người nên tìm hiểu kỹ về thị trường một chút và buổi zoom thực chiến ngày hôm nay à, ấy là trên dựa trên cái quan điểm cá nhân và cái nhận định cá nhân của em và hoàn toàn khi mà chúng ta đưa ra một cái lệnh nào đó thì mọi người phải xác định phải xác định sẽ có rủi ro đúng không ạ không có một cái tỷ lệ 100 phần trăm ấy sẽ có lệnh thắng lệnh thua cái quan trọng nhất là chúng ta à, quản lý rủi ro như thế nào đúng không và mọi người hôm nay giao dịch thế nào chuẩn bị hết tháng rồi thì mọi người tổng kết lợi nhuận thế nào có lợi nhuận tốt không ấy và ngày hôm nay thì em đã cho một cái kèo EU sập khá là đẹp sập khá là đẹp khi vào buổi sáng buổi sáng ngày hôm nay đã có một số anh chị nhắn tin cho em bảo là theo kèo em đã có lãi thì à, chúc mừng anh chị và em cảm thấy rất là vui khi mà những kiến thức của em có thể chia sẻ được cho anh chị có thể kiếm được tiền ở trên thị trường chúng ta điểm qua một chút 7 giờ 30 rồi thì chúng ta xem qua một chút tin tức à, kinh tế vào ngày hôm nay thì à, hiện tại là mọi người còn đang mắc lệnh nào hay đang à, treo cặp nào thì mọi người cứ chủ động động comment lên để em à, phân tích giúp mọi người nhé và ngày hôm nay 7 giờ 30 chúng ta có một số tin liên quan đến PCE lõi thì cái tin này là một cái tin uh, về cái chỉ số uh, tiêu tiền của chi phí của người dân đúng không ạ và nó đo lường cho cái sự lạm phát đo lường cho sự lạm phát mà hiện tại tin ra ấy, tin ra thì có vẻ nó là khá giống so với dự báo và cũng không chênh lệch quá là nhiều không chênh lệch quá là nhiều so với tháng trước thì khả năng tin này thị trường sẽ đi sao sideways trong trong trong trong buổi tối ngày hôm nay mà những anh chị nào những anh chị mới thì phiên Mỹ thường thường sẽ có cái hiện tượng giật rất là nhiều rất là nhiều những anh chị mới mà chưa có kinh nghiệm thì anh chị có thể tham khảo đây là một cái buổi zoom à, để mọi người trải nghiệm cũng không cần thiết phải quá là à, chú trọng ở buổi zoom kiếm lợi nhuận trong buổi zoom trong buổi tối ngày hôm nay ui chưa kịp gì sập rồi thì hiện tại như mọi người nhìn thấy hiện tại như mọi người nhìn thấy trước phiên Mỹ thì thường thường nó đẩy lên thì mọi người có thể sell tạm cho em một lệnh uh, sell GU đâu đó quanh khu vực 200 đến 400 nhá mọi người sell lệnh nhỏ cho em GU thì em cũng đang định bắn kèo GU ở quanh khu vực 126 300 126 300 126 400 thì mọi người cũng có thể sell ở giá hiện tại cũng được hiện tại đang ở 1.26 250 đấy mọi người cũng có thể sell cặp GU thì như mọi người nhìn thấy ở trên khung H4 thì hiện tại thì GU nó cho một cái tín hiệu giảm hiện tại GU nó cho một cái tín hiệu giảm và cái mô hình đến có thể đảo chiều được đối với con GU này và GU sẽ giảm về đâu và hiện tại như mọi người nhìn thấy thì GU đang hiện tại đang ở trong một uh, trong RSI thì hiện tại đang xuất hiện đã phân kỳ rồi phân kỳ rồi đấy và GU GU nó đang chạm cái vùng kháng cự khá là quan trọng của cặp GU và hiện nó đã cho một cái tín hiệu uh, đóng một cây H4 đỏ khá là đẹp đối với GU đấy thì em đang cho mọi người sell GU ở đâu đó quanh khu vực 126 300 đến 126 400 nhá mọi người sell luôn cho em cũng được đấy có <clears throat> cái gì đấy ôi mọi người có vào kèo vàng lúc nãy em gửi lên nhóm cho mọi người không ạ kèo vàng em bán trước phiên Mỹ ngay trước phiên Mỹ đây em đã bán cho mọi người kèo vàng ở quanh khu vực sell vàng 1860 mọi người vào tắt mic cho em nhé em đã cho mọi người sell vàng ở quanh khu vực 1860 đến 1862 không biết có anh chị nào vào vào không ạ đấy và vàng hiện tại nó đã giảm cực kỳ sâu nhá mọi người nhá giảm rất là sâu sập rất là nhanh sập đâu 80 bip rồi ôi rồi ôi quay đi quay lại vàng đã sập rồi đấy thì GU hiện tại chúng ta đang sell ở 126 300 nhé em định bắn trước cho mọi người và zoom em bắn trước cho mọi người nhưng mà em đã thấy cái kèo vàng nó khá là đẹp khi cho mọi người sell ở quanh khu vực 1860 anh chị nào có theo kèo vàng của em không ạ 860 thì hiện tại anh chị nào theo kèo vàng như em vừa gửi lên và em đã chốt cái kèo vàng rồi mọi người có thể chốt thì em vừa gửi lên rồi đấy thì anh chị nào muốn gồng thì cũng được muốn gồng thì cũng được gồng thì cũng được hay chốt một nửa đi cho nó chắc chốt một nửa đi cho nó chắc thì chúng ta quay về cái cặp GU mà chúng ta hiện tại đang tham gia nhá đấy thì GU ấy thì em đã cho mọi người xem quanh khu vực 126 300 126 400 thì mọi người có thể sao test cho em vùng đấy thì em đã nhìn thấy trong uh, ờ, GU đã có tín hiệu giảm và cái RSI đó cho chúng ta một cái tín hiệu phân kỳ một tín hiệu phân kỳ và có thể như anh chị nào theo dõi Zoom của em thì em đã giới thiệu cho anh chị về RSI rồi đúng không ạ? Khi mà giới hữu hiệu phân kỳ thì thị trường có thể đảo chiều, thị trường có thể đảo chiều và như mọi người nhìn thấy uh, ờ, GU hiện tại đang treo sideways ở trong một cái đường kênh giá giảm thôi, một kênh giá tăng thôi. Một cái đường kênh giá của nó đấy thì GU có thể giảm về đâu thì hiện tại như mọi người thấy thì GU đang sell vui ở trong một cái vùng kênh giá tăng của cặp GU đấy thì GU có thể về được lại được 1.25 1.25 với cặp GU đấy đấy tiếp theo chúng ta nhìn qua cặp cạc đi cạc hiện tại đang chạm một cái vùng hỗ trợ một vùng cái hỗ trợ của cặp cạc khá là quan trọng đó là quanh khu vực 1.27 200 1.27 300 chúng ta mở lại khung H1 xem nào xem tín hiệu nó thế nào tín hiệu hiện tại u cạc nó chưa cho chúng ta một cái tín hiệu mua rõ ràng ở quanh khu vực này đấy nhưng mọi người có thể mạo hiểm để cái vùng này nó bật lên khá là nhiều bật lên khá là nhiều về tương quan mua bán thì cái vùng này có lực mưa mua xuất hiện cực kỳ là nhiều đấy thì nếu mọi người chấp nhận được kèo mạo hiểm u cạc thì mọi người có thể vào kèo u cạc ở quanh khu vực 1.27200 hoặc 1.27300 giá hiện tại và nếu trong trường hợp mà nó phá quanh khu vực 1.27200 thì mọi người có thể xeo đuổi đấy đây là hai kèo u cạc thì cái lực ừ, hiện tại con u cạc nó rất là rất là, rất là lực mua nó cũng chưa xuất hiện cho lắm đang mở khung ngắn hạn hơn xem mà có xuất hiện lực mua chưa đấy mọi người có thể đợi là con u UCA đến 1.27 200 nhá hoặc không vào con UCA cũng được tại em thấy cái lực mua của nó nó không xuất hiện ở trong cái trường hợp này không xuất hiện thì mọi người có thể hủy kéo u UCA cho em nên khá là nhiều vàng sập khá là mạnh vàng sập khá là mạnh thì chúng ta đã ăn được một cái kèo vàng rồi rút chân khá là mạnh ấy kèo vàng thì buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã ăn được 100 pip rồi xem con EU nào Theo U Theo U thì sau khi chạm đường trendline tăng ngắn hạn của QH4 thì đã bật lên rất là mạnh nhưng mà nhìn về tổng quan thì EU vẫn đang di chuyển sideways ở trong một cái đoạn chuyển sideways ở trong một cái đoạn thì mọi người có thể canh lại sell lại đối với cặp EU này canh sell lại hôm nay chúng ta đã ăn kèo EU rồi thì mọi người cũng có thể canh lại đối với cặp EU này đấy Đấy, anh chị vào GU giá nào thì báo em nhé vào GU giá nào thì báo em đã là xấu thì hôm nay thị trường chạy chưa có hiện tại thì không có một cái kèo nào gọi nhà một cái deal nào gọi là quá đẹp ấy GG thì Vg thì hiện tại thì lực mua nó cũng đang đẩy nên cũng là khá là mạnh cũng chưa xuất hiện chưa thấy xuất hiện cả Ôi. ta chờ đợi xem là kết thúc cây M5 này sẽ như thế nào đối với cặp cờ gì để chúng ta giao dịch. GU các anh chị nào vào giá nào báo em nhé. anh xem 57 ạ sao anh sell sướng thế em báo ở quanh khu vực 60 mà đấy thì đã có cái kèo trước phiên Mỹ trước khi vào buổi zoom thì em đã cho mọi người sell vàng rồi đấy thì đã có kèo là vàng rất là tuyệt vời rồi trong buổi tối ngày hôm nay rồi thì chúng ta đợi kèo GU nữa thôi kèo GU kèo GU thì mọi người còn mắc lệnh nào thì mọi người gì thế em ôi đấy thì hiện tại ôi khá là đáng tiếc đối với kèo u cạc nhỉ chạm ben cái bật lên đấy thì anh chị nào mạo hiểm mạo hiểm thì cũng có thể bay u cạc nhá bay u cạc nhá mạo hiểm bay u cạc nhá u anh chị nào sell 400 thì bắt đầu có lợi nhuận rồi nhá và cái lực tăng lên nó cũng khá là yếu rồi khá là yếu rồi GU trong khung H4 nào trong khung H4 nào trong khung H4 thì cũng đang chạm một cái vùng vùng kháng cự khá là quan trọng đối với cặp GU rồi có thể xuống có thể xuống đối với cặp GU này đấy u cạc cũng đang bắt đầu nhích lên dần rồi chúng ta đợi chờ đợi xem à, đợi xem xem điểm qua một chút về DXY DXY Ôi, cái ghi chạm ben giữa cũng đang bắt đầu rút chân, bắt đầu rút chân rồi. Ôi, khả năng cao những cái cặp mà chúng ta giao dịch hôm nay sẽ có lợi nhuận rất là cao đối với cặp tất cả chúng ta đang giao dịch ngày hôm nay. Đấy, GU thì sell 400 hiện tại đang có lãi rồi. Cặp vàng thì chốt rồi mọi người anh chị nào chốt rồi thì uh, thì thôi nhá, không nên buy ở cái điểm này. Thì quan điểm của em đấy thì trong tất cả các buổi zoom hay buổi zoom nhận định tuần trước ấy, thì em đã bảo mọi người đó là vàng hiện tại đã cho chúng ta một cái tín hiệu giảm đối với cái vàng rồi đấy như mọi người tuần trước thì em đã cho mọi người là mọi người để ý chỗ này phải không ạ để em đây tuần trước em đã bảo mọi người khi mà thị trường uh, nó đang ở quanh khu vực 1826 đúng không 1826 em thấy áp lực giảm cực kỳ là mạnh thì em đã bảo mọi vàng nó có thể đẩy về lại được 179x 178x bắt đầu nó ngoi lên lại bắt đầu nó đi lên lại đâu đó quanh khu vực 1869 1870 thì tại sao lại lên lại em lại bảo lên lại quanh khu vực đấy thì mọi người nhìn trong quá khứ nhìn trong quá khứ thì sau khi nó chạm vùng 1870 thì nó lên ít nhất là quanh khu vực 1852 đấy 1852 1860 thì khi mà vàng nó chạm được quanh khu vực này quanh khu vực 187 1790 178x lần đầu tiên thì chắc chắn nó sẽ bật lên lại vùng đấy thì mọi người nhìn về quá khứ một chút khi mà mọi người giao dịch ấy nhìn về dài hạn một chút nhìn về tổng quan một chút tại vì chúng ta đã cho thấy là vàng ấy nó đã giảm điểm đâu đó gần 2.000 bip rồi thì cái vùng 1790 1790 đến 178x là cái vùng rất là đẹp để vàng có thể bật mạnh trở lại bật mạnh trở lại đúng không ạ nhưng mọi người nhìn thấy ở quanh khu vực này khi mà đã có một cái tín hiệu xanh một cái tín hiệu xanh một cái cây nến xanh ở đây một cây nến xanh như mọi người nhìn thấy là ngay hôm sau ấy nó cho chúng ta một cái cây nến đỏ đúng không thì nó thể hiện cho là thị trường hiện tại đang tất cả các quỹ hay là tất cả các cống mập đang cố tình đẩy cái giá xuống để mua được vàng ở giá đẹp thì cái vùng 1790 này 1790 này ấy là cái vùng rất là đẹp để cá mập vào mua lên đấy mọi người để ý một chút thì đây đã xuất hiện một đường mua rồi và cái vùng kháng cự này cực kỳ là đẹp mặc dù trước đó thị trường nó cũng giảm cực kỳ là sâu rồi đấy mà nó xuất hiện một cái cây đỏ xuất hiện một cây lớn xanh to như thế này mà hôm sau nó xuất hiện một cây đỏ nhấn chìm luôn thì chứng tỏ cho tất cả các quỹ đang tham gia vào rồi đang tham gia và đẩy giá xuống để kiếm được một cái deal một cái vị trí một cái vị thế lạnh em để chúng ta mua lên và cái vùng này thì anh chị nào theo dõi zoom của em thường xuyên ấy thì đã có một cái kèo mua dài hạn ở quanh khu vực này khi mà thị trường nó vẫn đang ở đâu đó quanh khu vực 182x 1810 1820 thì em đã bảo vàng nó sẽ về quanh khu vực này rồi đấy đúng không ạ đấy thì mọi người để ý vàng một chút đấy vào hàng hiện tại nó đang chạm một cái lắm thế nhỉ để anh chị nào cứ mắc lệnh nào cứ comment lên nhá để em xem cho mọi người Trinh Hoàng giờ có lên bài vào theo em thì đối với quan điểm của em ấy thì em đánh theo xu hướng là chính thì mọi người nhìn thấy vàng ấy hiện tại đang ở trong một cái xu hướng giảm rõ ràng rồi và cái lực giảm như thế này rồi đấy thì mọi người cũng không nên vào đánh ngược chiều là cái gì nếu mà bay vàng trong ngày hôm nay thì đẹp nhất vẫn là đâu đó quanh khu vực 4546 cơ đấy với cái vùng 52 này nó cũng vùng mặc dù nó là cái vùng vùng hỗ trợ mạnh đối với vàng nhưng mà mọi người thấy là vùng 52 trong những cái phiên cây đến H1 gần đây nó liên tục đục qua đúng không thì đẹp nhất vẫn là mua vùng quanh vùng 46 47 45 47 đấy vùng ấy sẽ đẹp hơn đấy GU GU hiện tại GU hiện tại thì anh chị nào xem cũng có lãi rồi nhá đâu đó cộng 10 bip rồi chúng ta xem con EU này ôi ôi Trời. mãi nói chuyện về con gàng quá em lại quên cái cặp EU này thì EU ấy tương điểm ừ, giống cặp GU thôi thì em vẫn